câu của hoàn Bảo Đồng so sánh với ai hát gì đều từ đó cái tôi bắt là mọi mặt tôi không còn là rapper thì ai sẽ cười bên dù ai cho tôi niềm vui thì ai để vừa lắp hết cảm giác cô đơn này tôi từng nghĩ người đó là em về ờ, nhưng chỉ là người lạ đã từng thấy chỉ là người lạ từng quen đã từng lấy nụ cười giả tạo nhé tin tôi đâu để vô công nên nói là giả dối cho nó một ngày kia và rồi sau bao nhiêu chị tôi nhận ra một điều là khi yêu đừng chụp hình chung đôi khi xa nhau mất công phải xóa vì hình bóng đó mà hình dung tim đau thắt nhưng im lặng nuốt nước mắt và lời lòng người trong phút chốc tôi đã mất tất cả các người tôi yêu và người yêu tôi nhất đối với tôi cái người khác là giản lắm chỉ cần vài ba câu xong nhưng em ơi bây giờ anh nặng lắm nói vậy thôi chứ anh đang khóc thầm Thank you. 好了。 cho đến lúc chấm dứt cuộc dạng thì hành động của em nó khác thì đã nói yêu em nên mình hanh nhút nhát các cuộc hẹn bây giờ lúc khác im lặng không nói nhưng anh hiểu cho đi rất nhiều nhưng lại được bao nhiêu khi mặt hạt em anh sẽ dối trá khi mặt nạ em xin sự thứ tha đôi tay em mong anh là bút giá không yêu xin em xin em hãy cứ xa đi bên anh mà em yêu anh hạnh bên em không cần nói cũng hậu anh đâu có cảm giác em giờ đã đã hết kết thúc vô gõ càng một tháng chữ trong trại lắm thôi đi hãy dừng lại đi sẽ không còn bao đêm nhất ấp suy nghĩ lý do của người nhắc chúng tôi là tại vì anh ngu về anh quá tin mọi người đối với anh của người khác nó dạng lắm chỉ cần vài ba câu xong nhưng em ơi bây giờ anh nặng lắm nói vậy thôi chứ anh đang hốt hoảng